đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người sao ông tới trễ vậy vô rồi hả không biết uh, anh soái ca đó anh nói gì vậy ta chạy chạy chạy lẹ lên đang ơi ơi ông chơi kiểu gì vậy hả tôi kêu cứu tôi sao ông chạy trốn vậy bây giờ tôi cứu tôi còn không được tôi phải trốn cái lùm này đặng tôi, tôi phục kích nó ai ngờ đánh tôi chết luôn nè cam cam đặng tôi tập thể dục tôi hết đất đặng tôi lấy tinh thần tôi hiếu chiến đánh trận sau giờ tôi hết đất nè được không lố vậy trời nhanh đi ủa <laughs> sao vậy anh sói ca anh sói ca anh sói ca anh đứng lên đứng lên đứng lên trời đất ơi sao tự nhiên hết đất làm chi để cho té vậy nè trời ơi thấy cưng quá trời cái tay chắc quá tay này chắc tập nhiều lắm đúng không anh <laughs> trời người chắc quá rồi bụng người chắc dễ sợ luôn vậy em em em em em em <laughs> dạ thôi, sao bạn anh thôi, bạn anh bạn anh đứng đây bạn anh đứng đây <clears throat> ê ê cái gì đi ra lấy nước cho tôi uống khát nước quá ê đánh đẹp bánh đẹp gì ai cho phép bước qua đây đây là địa phận của lê thị bùi thị bên kia tôi cấp visa hồi nào mà qua đây vậy trời ơi nói chuyện giống như là tự vả vô mặt của mình vậy hãy nhìn đi cái cửa có đóng không không hề đóng một khi cửa nhà không đóng tức là đang chào mừng tất cả mọi người vô nhà tôi đi vô nhà một cách đường đường chính chính thì có gì đâu mà tôi phải sợ hả trời ơi đúng là bánh bèo ngang ngược giờ mời cô về không tôi không về á không về bây giờ làm gì tôi đây bây nhà tôi đâu phải nhà quan chết chủ đâu Hả? <laughs> bây giờ muốn thưa tôi cái gì lên phường lên phường thua đi tôi sợ quá anh ơi em sợ quá anh sợ quá anh ơi thôi thôi tự nhiên chửi em rồi anh ơi anh ơi anh ơi ôi lên phường đi lên phường đi thôi thôi kỳ quá kỳ thôi thôi thôi em thôi thôi đi kỳ quá kỳ quá anh anh thấy ngại quá trời ngại luôn á ừ. anh soái ca hôm nay anh thấy em nữ tính đâu Ừ thì anh sói ca Anh thấy em có nữ Nuốt vô Phun ra đi tát cái Em giỡn anh cái đó em giỡn Em nữ tính lắm nè Anh thấy em có nữ tính không nè Nói lại nè Nói hai ba à, Không Ủa sao vậy mất công đi mượn bộ đàm mặc vô chi giờ người ta không thích nữ tính bây giờ không thích nữ tính thì thích cái gì anh thích cục tính bây giờ rốt cuộc là anh không thích nữ tính đúng không ừ nếu mà anh đã không thích rồi á thì thôi chờ đó chắc cua chưa chắc cua chưa chắc rồi bảo đảm với ông còn bánh bèo nhà bên đất không thể nào xâm nhập nhà bên đây được Tôi đã sợ, tôi lo, tôi nói ông rồi đó mà cũng qua được thấy không Đâu có biết mà mặt nó chai lì vậy nó bước qua đây Thiệt tình, thôi đi đánh đánh đánh lẹ đánh lẹ đi nè Mà chắc cứu là không có qua được nữa phải không Yên tâm đi Qua một lần là tôi sợ dữ lắm sợ rồi Ây à Ê trời nè Trời bánh bèo Tôi khóa cửa rồi cô nhà Thôi leo rào qua đây hả Kệ thôi Tôi làm gì kệ tôi Tôi à. không có nói chuyện với anh Cái này là cô xâm phạm gia cư bất hợp pháp Tôi kiện cô nha Tôi xâm phạm hồi nào tôi không có thích nói chuyện với anh anh làm ơn xin ra Ủa? tôi chào anh sao nhà, nói... nhà tôi mà xong nói là qua không có được nữa có biết mà nó gan lì vậy đâu mình chào cái nè chào chào chào, chào. yeah yeah, <laughs> yeah. thấy chưa tôi nói rồi nữ tính suốt đời là nữ tính làm sao mà gồng được như nam tính thôi đi gồng à, cái này là không phải là tôi đau nha mà tôi uh, uh, hip hop hip hop oh, vô hip hop oh, hip hop, hip hop. Oh, không biết okay. thì im đi ha um, ngày hôm nay thì em đứng trước mặt anh uh, rất là rất là mạnh mẽ và em có một điều muốn nói với anh là chúng ta có thể đi chơi với nhau không à, <laughs> à sao tự nhiên anh bị say nắng quá anh không thể nào lái xe được rồi à, anh không thể nào lái xe được à. hả à, không sao anh chỉ việc ngồi sau lưng em thôi em sẽ lái chở anh à, cái anh bị trúng gió luôn hay sao rồi anh không thể nào ngồi xe được nữa anh bị trúng gió à ừ, không sao em sẽ cõng anh chết rồi Chắc anh bị sốt luôn hay sao bây giờ anh không đi được luôn rồi Anh không đi được à Không sao em sẽ kéo anh <laughs> Đi nha Em có cần phải vậy không ừ, Em quý anh mà em muốn đi chơi với anh Đi nha Trần Bi Nó bám ông cỡ này là ông không thoát được đâu Thôi đi với nó đi ờ. <laughs> Đi anh đi Em ừ. Bây giờ em nghỉ đi ừ. Anh dẫn em về nhà ừ. Hai thằng đàn ông bước vô nhà ừ. Mẹ anh sẽ như thế nào Là sao em Ý nghĩ anh đi là sao em với anh hai thằng đàn ông bước vô nhà thì mẹ anh sẽ nói như sao nhưng mà không phải là anh nói với em là anh ờ, không có thích con gái nữ tính anh thích con gái uh, nam tính anh thích những người mạnh mẽ đúng nhưng, mà đúng không nhưng mà không phải là mạnh mẽ kiểu này vậy vậy chứ bây giờ anh muốn làm sao ê cái ông kìa mở cửa ơi nhà đi vắng Nhà đi vắng mà trả lời được hả Trả treo Mở cửa ơi Làm gì vậy Ê ê Cửa nhà tôi nha Cô dám đập phá không ha, Có gì mà tôi không dám Bây giờ tôi kêu mở cửa có mở không Không mở Bây giờ không mở đúng không Không Tức, tức làm gì vậy ờ, tức, tức là tức là Nè Cửa bằng sắt đó Có ngon á Đập đi Đá đi Ủa Đau không Chân đau không không mở thì thôi <laughs> bánh bèo tức hả ông thấy không à, à, à, không bao giờ vô được cái nhà này Bây giờ, kìa bị gì kìa Trời sao vậy? Gì đâu, trời ơi Diễn, đang diễn Ông mở cửa coi Nguyên bị sao kìa Sao đâu, diễn đó, nằm đó hồi tí vậy Kiến cắn ông tự đứng lên đi về Mở cửa lẹ đi Tôi không có mở Tôi nói ông mở cửa coi Nguyên nó bị cái gì Nhanh à, đi Thích thì tự mở đi, chìa khóa đó nói là không nghe đi ha tôi nói là đang diễn đó nè ra coi nè ba giây nguyên nguyên ngồi dậy ôm cổ nguyên sai cả thấy không nói rồi không nghe trời ơi anh ơi anh đã đỡ đỡ em em vẫn mệt em vẫn mệt dạ thôi thôi bởi vậy trong hoạn nạn mới biết chân tình nhờ hoạn nạn mà em biết chàng sói ca chỉ thương có một mình em và mở cửa cho em không như ai kia thương anh quá đi tôi nói rồi ông không nghe tôi chi tôi nói là nó diễn sâu lắm em mệt quá em mệt quá anh sói ca em mệt quá em mệt quá anh à, mình đứng lên đứng lên đứng lên đứng lên đang đứng lên anh anh anh anh đỡ em nha anh đỡ vậy <laughs> anh cảm ơn anh đã mở cửa và đỡ em dậy. và dạy em mới biết chân tình của anh như thế nào sẵn đây thì em nghĩ anh nên cũng nói luôn chân tình của anh đi chứ ngại ngùng làm gì anh cũng thích em đúng không à, thì à, anh mở cửa ra mà giúp em á ừ. là tại vì anh thấy em xỉu trước cửa nhà ừ. huy hoàng ừ. anh sợ có cái gì mất công trước cửa nhà người ta anh mới chạy ra anh cứu em ừ. còn à, thật sự trong tấm chân tình của anh á ừ. ờ, ờ, ờ, e, em nè anh nói đi có phải là anh thích con người nguyên thủy của em như thế này không ờ, không đúng không không không phải ừ. vậy à, à, em không phải là cái gu của anh <laughs> ừ. bị đơ liên tục ba lần <laughs> ủa là sao sao anh, anh nói với em là anh không thích nữ tính rồi nam tính của anh cũng không thích thì bây giờ đây là con người nguyên thủy của em anh cũng không thích luôn là sao à, tại vì à, anh à, anh à, anh anh yêu quy hoàng hả nè ừ, hoàng ơi bây giờ mình vô nhà nha bây giờ mình vô nhà nha mình á à, mình không chơi game nữa mà là tứng á à, tứng sẽ theo tặng cho quy hoàng một cái khăn tay hình con bướm bướm nè nè tứng ơi hoàng thích màu đỏ nha nhớ thêm màu đỏ nữa à, con bướm bướm màu xanh trên cái khăn màu đỏ nè trời ơi đi đi vô nhà đi thôi bánh tiền là sao tự nhiên đang là soái ca giờ chuyển qua thành đàn tỳ bà vậy trời ơi trời oan gia